Lê Mai kính chào tất cả các bạn Hệ thống bao cao su siêu thị 18 ngày hôm nay xin được giới thiệu cho các bạn là à, một cái dòng sản phẩm à, đó là Duret Paleo à, với cái dòng sản phẩm gen bôi trơn Duret Paleo này nó được xuất xứ là từ bên Thái Lan nó được xuất xứ là từ bên Thái Lan ngày sản xuất và hạn sử dụng á, và cái mã cốt thì mọi người xem giúp dùm bên Lê Mai ở trên cái bao bì ở phần phía dưới đáy á, nha mọi người đây là cái mã cốt của dòng sản phẩm này đây mọi người ạ à mọi người xem kỹ giúp dùm em nha và cái uh, gen bơ trơn dulet blayo này á, thì nó được xuất xứ là từ bên Thái Lan nó có cái đặc tính là làm mạnh từ tính chất uh, từ tinh chất bạc hà nó có tác dụng là bôi trơn tăng độ ẩm cho âm đạo của người phụ nữ giúp cho việc quan hệ của các bạn là được dễ dàng hơn và tăng hoa hơn trong cuộc yêu của mình nha các bạn thì uh, những bạn nào á, mà quan tâm hoặc là muốn mua hàng á, thì hãy truy cập vào cái đường link ở phần phía bên dưới mô tả nha các bạn khi các bạn đặt hàng tại đây ấy, thì bên Paymay sẽ giảm giá ưu đãi luôn cho các bạn là từ 40 đến 50 phần trăm đây là phiếu tên gian hàng trên Shopee siêu thị 18 các bạn à, nhìn cho kỹ nha à, và đây là số điện thoại để hỗ trợ khách hàng các bạn cần gì thì cứ liên hệ trực tiếp bên Paymay sẽ hỗ trợ thêm cho các bạn nha các bạn thì à, à những bạn nào quá mà à, ngoài cái ừ, những bạn nào mà muốn à, đặt hàng á, thì các bạn hãy nhanh tay lên bởi vì số lượng của bên mai sẽ có hạn á, các bạn à, khách hàng đặt bên linh mai thì rất là đông à, rất là số lượng đặt với số lượng rất là lớn cho nên các bạn hãy à, yên tâm mà đặt hàng bởi vì bên mai bán hàng rất là chất lượng và uy tín nha các bạn nha thì các bạn đừng quên là đăng ký kênh thường xuyên để xem các video liên quan tiếp theo các bạn nhé hẹn gặp lại các bạn vào những video lần tiếp theo chào tạm biệt tất cả các bạn bye bye